sinh rơi trong đêm rằm tháng hai như lai nhập niết bàn giữa xa la sóng thọ ai là người dẫn đường chúng con biết nương tựa vào đâu khi ngài đã con biết con biết nương tựa vào đâu và nước mắt đã ngừng lăn lời như lai căn dặn hãy lấy rơi làm thầy từ đế làm ngọn đèn thực hành tư niệm xưa ngày đêm không trần chừ thương niệm thương tình tấn sẽ thoát mọi khổ đau lời gì giáo cuối cùng như lai đã căn dặn hãy lấy dấu năm trước nước mắt chúng sinh rơi trong đêm rằm tháng hai như lai nhập niết bàn giữa xa là sóng thọ ai là người dẫn đường chúng con biết nương tựa đã nhập diệt như lai xin chỉ cho con biết con biết niệm xưa ngày đêm không trần trừ, thương niệm thương tình tấn sẽ thoát mọi khổ đau ngày đêm thường tinh tấn sẽ vượt thoát luân hồi